bóng đêm nay hiu quanh em thấy đôi vai cô lạnh em nhớ yêu thương hôm nào bây giờ đã khuất xa rồi hòa mình vào ly rượu đắng rồi cơ thể quay cuồng hình dung anh vẫn còn đang cạnh ai còn lại gì ngoài cuộc gọi đến khuya mà từ giờ chỉ vẫn thầm thì yêu thương trao nhau vào tình nhắn kia vẫn vâng, còn đây những anh nơi đâu không nay hiểu quanh Em thấy đôi vai cô lạnh Em nhớ yêu thương hôm nào Bây giờ đã khuất xa rồi Hòa mình vào ly rượu đắng Rồi cơ thể quay cuồng Hình dung anh vẫn còn ở bên em mà Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi đến khuya Ba tư giờ chỉ còn đôi ta vẫn thầm thì thương trao nhau vào tình nhắn kia vàng còn đây những anh nơi đâu chẳng thanh xuân của người em yêu em đã lấy nhưng chẳng hứa gì anh buông câu nói chia tay những anh mới là kẻ đáng